biết được hiểu rõ hơn tất cả những cái thông tin của bếp thì trước khi sang bếp chúng ta nên bật và phụ đề tiếng việt để các bạn có thể hiểu rõ hơn tất cả những chức năng của bếp khi bếp được cho các bạn tôi sẽ mở nắp ra cho các bạn xem nội thất của bếp đây là nội thất của bếp đây tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại cho các bạn xem nội thất cũng như là các cái tính năng của bếp cho các bạn xem chức năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ra khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật tất cả ba bếp lên ngọn lửa cháy xanh đẹp tiếp theo tôi sẽ mở nhỏ ngọn lửa lại để dễ thổi hơn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 rất là tốn kém để tiết kiệm chúng ta nên tránh ra không nên sử dụng những loại bên này khi mà các bạn đang sử dụng bếp đột nhiên hai cái bếp nó giảm nhọn lửa lại và nó không có tăng lên nữa cái đó là do bếp que cảm biến của bếp nó cảm nhận được nhiệt độ nóng hơn 200 độ C nó đã giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga chúng ta đây là một cái tính năng rất là hay của bếp ga đồ điện nhập bếp bên trái của tôi đã khóa ga trước tôi đo thử cho các bạn xem nhiệt độ là bao nhiêu mà nó khóa ga 320 độ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 nhưng mà đối với bếp này á, chúng tôi sẽ không có tặng pin sạc cho các bạn mà chúng tôi tặng thẳng cho các bạn một nguồn 3V không cần phải sử dụng qua pin rườm rườm ra mà chúng ta có thể cắm trực tiếp vào bếp dây nguồn này rồi cắm vào ổ điện để sạc thôi đồ để sử dụng thôi không cần pin rất là tiện lợi đây bếp lắp nguồn 3V sử dụng bình thường đấy và nếu để đề phòng trường hợp mà cái khu vực các bạn ở nó bị cúp điện chúng ta không có nguồn điện để sử dụng bếp chúng tôi tặng kèm cho các bạn một cặp pin như thế này đây là pin zin của bếp theo bếp từ bên Nhật về một cặp pin như thế này sử dụng với bếp này khoảng được liên tục từ 4 cho đến 5 tháng các bạn có thể để dành khi nào mà cúp điện chúng ta có thể mang ra xài và nếu như các bạn muốn mua thêm chúng tôi cũng có bán rất là nhiều loại pin zin như thế này 50.000 một cặp một cặp pin như thế này các bạn sử dụng với bếp này được khoảng từ 4 cho đến 5 tháng nếu như các bạn đang xem video clip mà chúng ta muốn mua sản phẩm bếp ga này thì chúng tôi sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng một tháng đồ trả trong vòng 10 ngày đầu nếu có vấn đề lỗi kỹ thuật chúng tôi tặng kèm cho các bạn một cục nguồn 3V để các bạn có thể sử dụng bếp trực tiếp với điện 220 ở nhà không cần qua pin và tặng kèm cho các bạn một cặp pin zin của bếp để phòng trường hợp cúp điện chúng ta có thể sử dụng trên đây tôi đã thể test cho các bạn xem hai cái tính năng là khóa ga khi ờ, nước cạn nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa bếp này thì ờ, nó không có chức năng tiện ích khác giúp cho các bạn có thể nấu nướng cũng không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn hẹn muốn hẹn giờ ờ, chúng tôi có bán kèm một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá là 80.000 một cái để sử dụng rất là đơn giản chúng ta chỉ việc lấy cái thiết bị này ra lấy dây nguồn cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này và sử dụng thôi các bạn chỉnh tối đa được là 90 phút ở đây tôi sẽ để là một phút để cho các bạn thử tới năng hẹn giờ bật bếp lên bước cuối cùng là các bạn phải lấy pin ra à, xin lỗi các bạn là bước cuối cùng là chúng ta lưu ý là chúng ta phải đợi sử dụng cái này nè là chúng ta phải cắm không để nó được ờ, tháo rời ra ngoài ra nếu như các bạn sử dụng bếp ga nội địa nhật mà chúng ta đang nấu nướng gặp vấn đề về ngọn lửa nó bị đỏ thì cái đó có thể là do lượng tiết lưu ga không có ổn định chúng tôi có bán kèm một cái van ga Namilus như thế này giá bán là 130 000 đó là giá chúng tôi hỗ trợ các bạn để sử dụng với kèm với bếp những nơi khác họ sẽ bán là 160 000 và quảng cáo đây là hàng nhập khẩu từ các nước như là Nhật Bản hoặc là châu Âu nhưng mà thực tế thực tế là không phải nó chỉ là hàng sản phẩm hợp tác thôi